nội thất hoàn toàn mới bếp này thì được sản xuất vào à, tháng 11 năm 2019 bếp này được sản xuất vào tháng 11 năm 2019 rất là mới bếp này hầu như là hàng trưng bày không qua sử dụng tôi sẽ đóng nắp lại để thử các tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này linh kiện đầy đủ của nó thì gồm có một cái khói này nghe cái ờ, phần ờ, khói của nướng một cặp kiềng đây kiềng paloma đời mới của nó Và một cặp đầu chia ở luôn đây là phiên bản mới nhất của paloma tôi sẽ bật hết bếp lên cho các bạn xem thử nướng thì có mâm nướng mà vị nướng được làm tỷ nóc đây ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì ờ, để thử cái chức năng an toàn đầu tiên của bếp là khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn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 đến ờ, từ 20 cho đến 25 ngàn một cặp pin như thế này nhưng lại pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell giá là khoảng 40 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần nhưng lại pin này cũng rất là tốn kém các bạn nên tránh ra một cái tính tích một cái tính năng tiết kiệm ga của bếp nữa là khi mà chúng ta đang nấu nướng ngọn lửa chúng ta đang ở nhiệt độ cao đang là cháy lớn mà đột nhiên nó giảm nhỏ lại và chúng ta sẽ không tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến như tôi giới thiệu nãy nó sẽ cảm nhận cái nhiệt độ nóng hơn 200 độ C cái nhiệt độ đủ để nấu nướng thì nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại để tích ga đây bếp bên phải của tôi nó đã tăng lên là 300 4 350 độ rồi bếp đã khóa ga bếp bên trái của tôi cũng vậy 111 độ hai bếp đều đã khóa ga đèn nó báo trước chúng ta kèm thêm cái đóng delay đèn nó trước này dù công tắc có năng ngọt bếp thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng bếp này tiết kiệm hơn thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ tặng kèm với bếp này là một viên pin sạc như thế này viên pin sạc này tuổi thọ của nó là từ 3 từ từ 4 cho đến 5 năm thời gian và tiếng thì nó sẽ đầy các bạn sạc đầy thì các bạn sử dụng cái bếp này được khoảng từ 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng một pin của bếp nằm ở đây đây bếp thì sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc sẽ không có gắn vừa vào được do chiều dài của một pin nó bằng hai viên pin còn pin sạc thì nó chỉ dài hơn viên pin một chút xíu thôi không có đủ chiều ờ, không đủ chiều dài để một pin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 hoặc là các bạn cũng có thể nghe các bạn cũng thể nhìn một cái đèn đây đèn ở đây sáng tỏ đỏ lên nó không tắt tức là pin nó yếu chúng ta nên cắm sạc vào bên phía tay trái chúng tôi làm sẵn một cái đầu dây chờ sạc cho các bạn đi kèm với đó là sẽ có một đoạn dài 3 mét đây để các bạn có thể sử dụng kèm với bếp nó mở bếp chúng ta nó ở vị trí xa cổ điện để sạc thì các bạn chỉ việc cắm dây sạc vào thôi cục sạc thì chúng ta cắm vào ổ điện trên cục sạc đó, nó có một cái đèn cái đèn hiển thị màu đỏ tức là bên chưa có đây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 để sử dụng các bạn chỉ việc lấy cái ờ, cục sạc chúng ta đang cắm vào bếp rồi chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này sau đó chúng ta cắm vào ổ điện rồi chúng ta bấm hẹn giờ các bạn hẹn giờ tối đa được là 20 phút ở đây tôi sẽ chỉnh 2 phút để thử sau đó tôi bật bếp lên bật nướng bật nấu bếp nào cũng được bước cuối cùng là tôi sẽ lấy pin ra các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy pin ra để bếp nó không còn nguồn điện nữa sau khi thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động nó ngắt điện bếp xe khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc là nướng những món ăn chúng ta chỉ ăn trước thời gian chính nếu các bạn không lấy pin ra thì bếp vẫn còn nguồn điện nó sẽ không có khóa ga được các bạn lưu ý điều này một số khách hàng khi mà sử dụng bếp ga được điện nhập á, thì ờ, thường gặp vấn đề là ngọn lửa nó không có được xanh đẹp mà nó hay bị đỏ cái đó là do cái van ga chúng ta đang sử dụng có thể nó cho cái lượng tích lưu ga không có ổn định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 nếu mà các bạn có nhu cầu muốn sử dụng pin nội địa nhập đây là pin nội địa nhập pin zin theo bếp từ bên nhập về nếu mà sử dụng cái bếp này liên tục thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng một cặp pin như thế này chúng tôi bán với giá là 50.000 một cặp các bạn có thể mua về để sử dụng kèm với những thiết bị gia dụng ở nhà của mình rẻ hơn khuyến mãi cũng có hệ thống phân phối bếp ga trên toàn quốc nếu quý khách mà đang xem ờ, được video clip này